Chào bạn nếu các bạn đang muốn kinh doanh mình quán trà sữa nhưng chưa biết cách lựa chọn nguyên liệu đầu vào cho mình quán của mình để tạo ra những dòng uống tốt và chất lượng trong quán thì đây là cuốn sách của Kevin Nguyễn muốn giới thiệu đến bạn cuốn sách về nghiệp vụ kinh doanh mình quán trà sữa và trong cuốn sách này Kevin Nguyễn đã bình soạn thật chi tiết cách chúng ta lựa chọn nguyên liệu đầu vào từ các loại trà hồng trà lục trà trà sữa để tạo ra những dòng uống pha chế ra những dòng uống liên quan đến trà sữa và trà trái cây ngoài những loại trà ra thì chúng ta tìm hiểu các loại syrup loại bật hay là những loại kem kem tươi kem chi kem phô mai và từ đó thì chúng ta có thể chế ra những dòng đồ uống liên quan đến ừ. hoàn toàn sản của mình bên cạnh đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các ờ, dòng nguyên liệu như là dạ, cái topping hạt thạch trái cây thủy tinh chân trâu và rất là nhiều nguyên liệu khác cách thức bảo quản cách thức chế biến ra để chúng ta phục vụ ờ, trong quá trình mà chúng ta kinh doanh mô hình quán trà sữa và nếu như bạn quan tâm đến cuốn sách nghiệp vụ kinh doanh mô hình quán trà sữa này thì bạn hãy đăng ký hay là nhận tin được thêm hoặc là để đây là những ở phía dưới phần bình luận và Kevin Nguyễn sẽ phản hồi cho bạn trong video này Kevin Nguyễn sẽ kết thúc tại đây